Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2021, tức ngày 8 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Đinh Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Đinh Dậu hôm nay là Ất Mão, Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Hợi, Quý Dậu. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. Một, Tử vi tuổi Tý, trong ngày hôm nay, người tuổi Tý cần hết sức cẩn thận trong công việc, bởi cục diện tương phá sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho con giáp này.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 giờ tốt trong ngày 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ Thìn, Sửu, Thân. hai Tử vi tuổi Sửu. Tam hợp phù trợ, người tuổi Sửu với tính tình điềm tĩnh và chín chắn dễ dàng nhận được sự tin tưởng của mọi người. Bản mệnh vốn là người có tài lãnh đạo, bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nhờ sự quyết đoán khi giải quyết công việc. Tuy nhiên, dù đứng ở vị thế cao hay thấp thì bạn cũng cần trò chuyện, tiếp xúc với cấp dưới, đồng nghiệp nhiều hơn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 nếu bạn không làm việc gì có trái với lương tâm, bạn không cần phải lo lắng hay bối rối, bởi rồi sự thật sẽ chứng minh ai đúng ai sai, và mọi người sẽ hiểu được con người của bạn thôi. Nếu có kế hoạch gì muốn thực hiện trong ngày hôm nay, bạn cũng nên suy tính thật kỹ càng chứ không nên hành động một cách mù quáng, thiếu lý trí. Hãy thử xin ý kiến của những người đi trước, bạn sẽ có nước đi đúng đắn hơn. Hỏa khắc kim, người tuổi tỵ thường hay nổi nóng với nửa kia của mình. Con giáp này không nên chút những cơn nóng giận lên đầu người thân thiết nhất một cách vô cớ như vậy, bởi mọi hành động của người ấy chỉ xuất phát từ sự lo lắng và quan tâm. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ. Hòa khắc kim cho thấy người tuổi ngọ không gặp nhiều may mắn trong những mối quan hệ tình cảm. Nếu còn độc thân, con giáp này đừng nên vội vàng đến với một ai đó mà cần suy nghĩ cho kỹ, xem người đều đã chắc chắn về tình cảm của mình hay chưa. Nếu đã có gia đình, người tuổi ngọ có thể sẽ đau đầu vì chuyện con cái,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 Hôm nay người tuổi mùi trong ngày thứ hai được thực thần nâng đỡ, do đó người làm các công việc tự do có thể kiếm được một khoản khá khá trong ngày hôm nay. Có thể nguồn thu nhập đến từ những quyết định đúng đắn từ trước đó của bạn hoặc là phần thưởng cho công sức bạn đã bỏ ra. Với bản tính hoạt động, bạn có thể dễ dàng xây dựng mối quan hệ với mọi người xung quanh. Hãy tận dụng ưu điểm của mình trong sự nghiệp và đặc biệt là trên con đường kinh doanh. Bản mệnh nên tìm kiếm người đồng chí hướng với mình. Thổ sinh kim, mối quan hệ của người tuổi mùi với gia đình rất hòa hợp,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 Con giáp này có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần tiếp xúc hoặc trò chuyện đầu tiên, dù là gián tiếp hay trực tiếp. Sự nghiệp của con giáp này cũng có những bước tiến thuận lợi bởi cấp trên đã nhận ra được điểm mạnh của bạn. Bạn sẽ được phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, vì thế, bạn càng càng phải có trách nhiệm và chú ý phát huy khả năng hơn trước gấp nhiều lần. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực chấp là ngày tốt để khởi công xây dựng và tránh di chuyển xa nhà. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại chưa chắc đã thích hợp để thực hiện bất cứ công việc nào.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 con giáp này luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, nhờ vậy mà vợ chồng ít khi mâu thuẫn, nửa kia cũng luôn cảm thấy mình được tôn trọng. Nếu người tuổi hợi còn độc thân thì cũng đừng nóng vội, đường tình duyên của bạn rất tốt, dù vào thời điểm này, bạn ít đi ra ngoài và cũng không có cơ hội tụ tập với nhau. Bạn có thể nhận được tin nhắn hỏi thăm, làm quen từ một vài người bạn gặp mặt từ trước đó. Chính quan cho thấy bạn là một người chính trực và có tinh thần trách nhiệm cao,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 Thank you.